Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Trịnh Hoài Đức phường 11, diện tích 720m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô, cách chợ Đà Lạt 4 km, gần trường học, khu dân cư đông, thích hợp đầu tư, kinh doanh, giá 28 tỷ đồng. Nhà cao thắng phường 7, diện tích 315m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô. Kết cấu, một trệt một lầu một áp mái, 7 phòng ngủ, 7 nhà vệ sinh, 3 phòng trọ đang kinh doanh. Cách Hồ Xuân Hương 2,5 km, tiện ích xung quanh đầy đủ. Giá, 13,5 tỷ đồng. Đất khe xanh phường 10, diện tích 1.000m2, thực tế 1.100m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường ô tô, cách chợ Đà Lạt 4 km, cách đường khe xanh 400m, gần bệnh viện, khu dân cư đông đúc thích hợp đầu tư kinh doanh. Giá 25 tỷ đồng. biệt thự Phan Chu Trinh phường 9, diện tích 315m2, ngang 21m, sổ riêng xây dựng, hướng đông bắc, đường ô tô, cách đường chính 150m, cách chợ Chi Lăng 400m, cách Hồ Xuân Hương 2km, khu dân cư sầm uất, đầy đủ tiện ích, sẵn căn biệt thự đã hoàn công trên đất và còn một thửa để xây. Giá 24,9 tỷ đồng. Đất Măng Linh phường 7, diện tích 934m2, nở hậu 21,6m, sổ riêng nông nghiệp, chuyển đổi được xây dựng, hướng đông nam, đường ô tô,